hoa đã cứ mất đi cô tâm túp liều tranh đang chỉ là bóng đơn điệu trong đó một trái tim chỉ biết đợi chờ cô về trong nỗi thì vọng bóng ai dưới mái tôi sao giọt nước mắt sao còn đọng mấy hàng mi đã bao lần tôi nắm lấy thứ tiền cả phai tàn đi câu sông xưa mà vẫn khúc bồi giờ đây lòng người chỉ lỡ sao nở quên đi nước ân tình xưa là cả một đời tôi ghi nhớ chờ cô về chờ chiếc cô chờ một vòng tay ấm áp chờ cô nói cô nhớ tôi chỉ là câu nói tấm thoáng câu hỏi đó nợ tình duyên liệu cô có trả lời